Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Big Bông nhé. À, ngay trên hình anh em thấy đây là cái thu nhập mà từ cái app này, mà cái app này á, thực ra là tôi cũng đã giới thiệu anh em cách đây cũng à, mấy tháng trước rồi. Đấy, cái app này nó kiếm tiền rất là ngon. Đấy, nhưng mà rất nhiều anh em thì vẫn inbox của tôi là à, có có thể là có những anh em mới à, không biết về cái ứng dụng này để có thể là giúp anh em kiếm tiền. Đó, mọi người thấy trên hình đây là cái tháng 2 đó bởi vì là rất nhiều anh em là muốn là cái mùa này là mùa dịch và ở nhà làm sao để kiếm được tiền còn với hai là rất nhiều anh em đang phải vay trên uh, uh, vay tiêu dùng như thể là FE này hay là uh, đốc tô đồng và không có tiền trả thì đây là một trong những ứng dụng nó giúp anh em uh, kiếm tiền nó rất là ngon nhá đấy các anh em chỉ cần làm đúng những cái gì mà mà tôi sẽ hướng dẫn ở phần tiếp theo đấy anh em chỉ cần làm đúng tất cả những bước thôi là anh em thể kiếm tiền được rất là ngon ở ứng dụng này đấy và thứ hai là tôi nói anh em rồi anh em cứ làm nhiều app lên đấy có những cái app nó giúp anh em kiếm tiền đấy như các như anh em thấy là đây là tháng 2 còn à, tháng này thì tôi không có có có sâu cho anh em được vì đôi khi nhiều khi sâu ra anh em lại bảo là tôi à, photoshop thế này thế kia đấy thì à, mong anh em thông cảm thì anh em cứ yên tâm nha anh em hãy làm nói chung là anh em chỉ cần à, chịu khó siêng năng đấy mọi người thấy là à, kiếm câu chuyện là 15 đấy 10 cho tới 15 triệu hay 20 triệu một tháng đó là một câu chuyện mà trong tầm với của anh em làm được chỉ cần anh em làm đúng những cái bước mà tôi đã giới thiệu là anh em có thể kiếm được tiền được chưa đấy có nhiều anh em là bảo không tin là chấm gió này kia đấy đôi khi không làm không làm chỉ ngồi không thôi thì ờ, không chịu xem hết video không chịu làm theo đúng không ạ rồi ờ, không đăng các group chẳng hạn đi thế là ngồi là nói là à, à lừa đảo thế này thế kia tức là do mình không làm và tại sao người khác vẫn kiếm tiền được mà mình không kiếm được Đó là lỗi do mình đúng không Đã không phải bỏ ra bất cứ một cái chi phí nào đúng không ạ Không có chuyện là anh em phải bỏ tiền anh em nhập Mà anh em chỉ cần làm theo những bước mà tôi hướng dẫn Đấy chịu khó thôi là anh em có tiền để mà trả nợ hay là kiếm thêm thu nhập tại nhà Đấy Còn đừng nghe những người mà bảo là Ờ thế này lừa đảo thế này kia Anh em không mất cái gì cả Anh em chỉ cần làm theo không bỏ một đồng nào cả mà anh em vẫn kiếm tiền được Thì lừa đảo cái gì là ai có chuyện lừa đảo đây đúng không ạ Tiền nó về túi anh em giống như tôi trên màn hình thôi đó không ai lừa đảo hết nhá đấy anh em nào tin vào chuyện kiếm tiền và trả nợ được thì cứ làm theo còn kệ người khác nói gì thì nói đúng không đó à, theo những gì mà tôi hướng dẫn được và bấm vào cái đường link cái đường link tại cái app này cái app chuẩn bị tôi giới thiệu cho anh em ở bên dưới cái phần comment đấy tôi ghim trên đầu à, video hay là trong phần mô tả anh em bấm vào đó rồi bắt đầu anh em làm theo những gì à, tôi hướng dẫn là anh em phải kiếm tiền nhớ nhá cái đường link tôi để ở dưới à, phần bình luận anh em cứ làm đúng những cái gì những bước của tôi à, là anh em thể kiếm được tiền thôi được chưa ok thì anh em nhớ là hãy bấm vào cái đường link mà tôi để ở dưới cái phần mô tả của video hay là cái phần bình luận mà tôi ghim trên video đấy đó anh em bấm vào đúng đường link luôn nha vì đôi khi á anh em bấm không đúng á thì à, đôi khi để dính lên Google chúng ta sẽ dính những cái mã độc đó thứ hai là chúng ta sẽ không được cái số tiền mà chúng ta nhận chúng ta bấm được link đó thì chúng ta sẽ nhận được là 5 đô các anh em đã nhận được 5 đô rồi nó khoảng hơn là 100 ngàn và sau đó tôi sẽ chỉ anh em cách để chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn với cái app này cái app này thực ra rất là, là có rất là lâu rồi nhưng mà nhiều anh em thì à, à hỏi tôi nhiều quá nên tôi làm video này để hướng dẫn cho anh em đấy đặc biệt là những anh em đang và đang có những cái khoản nợ đó thì khi mà anh em bấm vào cái đường link đó rồi đúng không chúng ta có à, đường link đó rồi nó sẽ ra trên cái điện thoại anh em ở trên cái phần cài đặt này này thì anh em thấy cái nút cài đặt được chưa chúng ta bấm vào nút cài đặt cài đặt cho tôi nha bấm vào nút cài đặt đấy sau khi anh em bấm nút cài đặt tôi sẽ làm à, từ từ để cho tất cả mọi người đều có thể làm được đấy vì à, nhiều người nhắn tin zalo quá thế mà tôi cũng không có thời gian nhiều thời gian trả lời được hết tất cả mọi người nên tôi làm video này coi như là hỗ trợ cho cái ứng dụng này thực ra là nó có lâu rồi nhưng mà nó kiếm tiền rất rất ngon đấy à, rất rất ngon nên tôi à, thôi thì làm hướng dẫn cho anh em cách kiếm tiền tại vì tôi cũng đã kiếm được à, tiền trên cái ứng dụng này đấy để cho những anh em khác có thể là kiếm được tiền để có thể là có thêm nguồn thu nhập còn những ai mà đang vay à, à, tại vì thấy nhiều người vay tiêu dùng à, rồi vay tín dụng nhiều quá đấy thì tôi cũng làm để hỗ trợ cho anh em để anh em à, có cái thu nhập thu nhập này đủ để anh em thể trả được trả hết cái khoản nợ đi đấy, để à, chúng ta bắt đầu lại và thời gian tới thì tôi sẽ giới thiệu nhiều cái ứng dụng nó cũng ngon dạng như vậy để những anh em nào à, muốn thêm nguồn thu nhập hay anh em nào đang nợ thì có thể là có số tiền chúng ta thể trả nợ được đấy như tôi nói rồi nhiều app anh em sẽ có nhiều tiền à, sau khi mà anh em cài về như thế này đúng không đó anh em cài như thế này rồi à, thì anh em có thể là bấm vào cái phần mở này được chưa bấm phần mở nhá. đấy ok thì ở đây anh em bấm có thể là tiếp theo hay là bỏ qua cũng được được chưa cái ờ, đến đoạn này á anh em thấy không anh em bật lên anh em bấm chữ bật nhá anh em bấm đến lần thứ ba tiếp theo tiếp theo như vậy đến lần thứ ba anh em thấy chữ bật không ạ chúng ta bấm chữ bật lên à, cái này rất là hay nhá mỗi tháng khi mà anh em xem á anh em chỉ cần là nó giống cái trình duyệt web cái trình duyệt mà Google Chrome hay là trên uh, những trình duyệt các khác mà anh em đọc báo á ví dụ Chrome này hay là uh, trình duyệt cốc cốc chẳng hạn đi đúng không trên điện thoại thì anh em lướt bằng cái trình duyệt này thay cho cốc cốc và Chrome anh em cũng đọc báo thì anh em vẫn có tiền nhá nó có tiền rất nhiều hơn so với những cái ứng dụng đọc báo khác đấy và nó trả tiền mặt cho anh em luôn nên tôi mới giới thiệu đấy vừa đọc báo trên cái ứng dụng này mà lại vừa xem phim cũng xem trên YouTube chẳng hạn thì anh em là xem bên đây mà lại có tiền đấy tôi ví dụ như thế anh em hiểu câu chuyện ạ đó rất là ngon như vậy đấy ở đây anh em phải bấm cái bật này lên bật này để làm gì để kiếm kiếm token token sẽ đổi sang tiền à, nhờ xem các quảng cáo à, tôn trọng quyền riêng tư và sử dụng à, chúng để hỗ trợ các trang web và các nhà sáng tạo bạn yêu thích thấy chưa chúng ta phải bật cái này lên thì chúng ta mới nó mới có thể là giúp anh em có tiền được đấy bật cái chức năng này lên nhá anh em nhấn chữ bật này ngay bên góc phải này bật đấy thì chúng ta chờ nó hiển thị quảng cáo đầu tiên được chưa rồi à, anh em bấm vào chỗ bắt đầu trình duyệt này được chưa đấy ngay góc này nhá anh em bấm vào đây này em thấy cái biểu tượng mà nó nó cái tượng à, mà tam giác ở trên cùng đây không ngay bên góc tay phải á đó biểu tượng tam giác đấy bấm vào đây được chưa này ở đây á sau này anh em sẽ có những cái thu nhập nó sẽ ở đây anh em anh em thể bấm vào cái nút à, à, cài đặt coi đấy cái chỗ này là sau này nó sẽ là có những cái số tiền của anh em này nó sẽ nằm trong này cho anh em được chưa đấy rất là ngon nhá chúng ta sẽ là xem trong này rồi à, đến cái thao tác thứ hai được chưa đây là thao tác thứ nhất là anh em đã bật cái ứng dụng này lên để à, chúng ta à, kiếm tiền rồi thì đến bước thứ hai là anh em sẽ đặt cái à, trình duyệt cái trình duyệt này làm một trình duyệt mặc định đấy làm sao để làm trình duyệt mặc định được à, cái bước một là như vừa rồi là anh em cài và bật cái chức năng kiếm tiền lên đúng không ạ thì bây giờ là đến cái bước tiếp theo là anh em phải bật cái chi duyệt này mặc định để có thể nó giúp cho anh em kiếm được nhiều tiền hơn được chưa thì rất đơn giản nhá à, ví dụ như tùy à, tại vì tôi đang xài trên đây anh em thoát ra bên ngoài à, tôi xài trên này là đang là cái điện thoại Samsung còn với điện thoại iPhone chẳng hạn đi thì anh em cũng làm tương tự như vậy được chưa à, với điện thoại Samsung này thì à, đối với iPhone anh em cũng làm tương tự như vậy anh em vào cái cái chỗ đó là anh em sẽ thấy được chưa anh em vào phần cài đặt này đấy anh em vào cài đặt nhé bấm vào cài đặt này được chưa bấm vào cài đặt đấy à, sau đó anh em sẽ tìm đến cái chỗ là ứng dụng này iPhone tôi không biết đấy anh em đến ứng dụng nhá iPhone này anh em cũng tìm đến như vậy được chưa anh em có thể là iPhone này tìm đến đoạn là ứng dụng và thông báo chẳng hạn đi còn trên Android à, thì tôi bấm vào ứng dụng này được chưa anh em cứ tìm đến những cái chỗ nào mà nó có từ ứng dụng á được chưa sau đó anh em tìm cho tôi cái trình duyệt có tên là Brave này đây Brave này thấy không đấy anh em bấm vào Brave cho tôi đấy được chưa sau khi bấm Brave rồi đúng không anh em chọn súng này đấy anh em thấy cái phần là chỗ à, ứng dụng trình duyệt không ạ đây bấm vào đây cho tôi nhá được chưa ứng dụng trình duyệt này anh em thấy không kéo xuống và thấy cái chỗ thông tin ứng dụng này thông tin ứng dụng Braille này được chưa anh em kéo xuống từ từ và thấy cái từ là ứng ứng dụng trình duyệt bấm vào đây chúng ta chọn Braille làm mặc định để nó giúp cho anh em kiếm được nhiều tiền hơn được chưa đấy rồi bấm vào đặt làm mặc định này được chưa đó nó đã làm mặc định rồi được chưa muốn xóa mặc định thì vào đây xóa còn bây giờ đã đặt mặc định đó là bước thứ hai khi mà chúng ta đã à, làm mặc định rồi đó và để mà anh em có thể là xác minh xác minh cái à, cái tài khoản Brave này kiếm tiền được á thì chúng ta phải đăng ký thêm một cái tài khoản là public đấy à, đây là một cái giống thể là một cái à, cái chỗ mà nó có thể là giúp anh em kiểm soát được tiền á mà anh em kiếm tiền được trên ứng dụng này để khi mà sau này nó chuyển khoản về đó thì anh em sẽ đăng ký thêm một cái tài khoản là publisher à, kiếm tiền với cái à, bread này Brave này được chưa đấy bây giờ là đến một cái phần tiếp theo thì tôi cũng sẽ để cái link của cái website đó ở dưới đây ở dưới cái cái đường link video này cái link thứ hai á để chúng ta đăng ký để cho chúng ta đăng ký cái public à, publisher được chưa nó có hai đường link là một đường link là tại app rồi là link một là tại app link thứ hai là đăng ký tài khoản publisher để kiếm tiền với cái này đấy thì tôi làm từ từ để cho anh em dễ hiểu nha thì anh em hãy bấm vào đường link thứ hai được chưa vào website này đấy sau khi mà anh em bấm vào cái đường link bên dưới á, cái đường link mà à, đăng ký tài khoản à, publisher á, cái link thứ hai á thì nó sẽ chuyển anh em tới một cái giao diện như thế này. Được chưa? Thì trong khi mà anh em vẫn à, chuyển đến cái cái đường link này đúng không? Cái giao diện của website này. Thì anh em vẫn phải nhớ là vẫn để cái trình duyệt là à, Braid à, nó bạn bạn vẫn phải mở duyệt đó. Đúng không ạ? Mở duyệt đó rồi mới cái vào website này chứ không là anh em mà vào á mà anh em tắt cái trình duyệt đi là không được đúng nha được chưa thì khi mà anh em vào đường link đó rồi thì tại cái cái giao diện chính này này thì anh em bấm vào ba cái nút uh, gạch ngang này thấy không bấm ba nút gạch ngang nha được chưa thì đây anh em phải uh, đăng ký tài khoản đúng không chứ không phải là login mà em đăng ký tài khoản này anh em bấm vào sign up này đấy sign up để đăng ký tài khoản tại cái trên đó sign up này được chưa ở đây thì anh em điền cái email vào để mình quản lý cái tài khoản đó đúng không thì mà ờ, mỗi người đều có một cái email thì email rất là dễ đúng không chúng ta có thể tự lập email còn anh em nào không biết ờ, lập email như thế nào thì có thể là hỏi ờ, những cái bạn nó nhỏ hơn đó đấy nếu mình lớn tuổi thì mình hỏi những người nhỏ hơn thì họ sẽ chỉ mình cách lập email rất là dễ đúng không ạ ở đây thì tôi sẽ lập uh, nhập cái email mình vào đấy sau khi mà anh em nhập cái email mình vào rồi đó anh em bấm vào cái nút là tích vào cái iGrid uh, à, Press Team Caption này đó được chưa bấm vào đó rồi bấm vào cái nút là tích vào đây và bấm vào nút là Chris Account đấy Chris Account được chưa bấm vào Chris Account là nó sẽ tạo cho anh em một cái tài khoản được chưa tạo cho anh em một cái tài khoản ở đây đấy và bây giờ nó sẽ gửi à, nó sẽ gửi tới cái email vừa rồi á anh em ạ nó khi anh em bấm vào cái đó nó sẽ nó sẽ gửi một cái thông báo tới cái email và anh em phải vào cái email đó anh bấm xác minh khi mà cái màn hình như thế này rồi thì bây giờ anh em hãy vào cái email và kiểm tra nó sẽ gửi anh em một cái à, à, cái, cái cái cái mail để anh em phải xác minh cái tài khoản này chính xác là của anh em được chưa đấy thì tôi vào lại cái email đi vào email này đi lát lại đi Đấy Ở đây này Anh em tìm nhá Tìm ở cái phần uh, Nếu mà anh em vào chỗ cái à, chỗ này không thấy Anh em sẽ nhìn ở phần cập nhật này Hay là phần uh, đâu đó anh em tìm tìm này Đấy Bấm vào đây Tìm ở những à, Ví dụ thế là ở à, Đã gửi hay là à, Thư rác nếu có vào trong thùng rác nha à, Hoặc là tất cả thư nhá Nhưng mà đây anh em để ý này Cái phần cập nhật này Anh em thấy cái chữ là Press Grisser không ạ Đấy bấm vào đây Đó nó sẽ gửi cho em một cái cái file là verify như thế này đấy một cái cái mail verify này thì anh em bấm vào trong cái cái mail đó được chưa rồi anh em bấm chữ là verify email đấy bấm verify email đấy ở đây á, thì anh em à, đặt tên đặt cái tên của mình tên mình là gì thì mình đặt tên đó để sau này nó gửi tiền về á thì nó trùng với tên của mình và trùng uh, cái uh, cái tài khoản á, ngân hàng thì nó sẽ chuẩn hơn được chưa cái này à, anh em viết không giấu nha rồi sau đó bấm tích vào buy check này được chưa đó à, buy check rồi sau đó bấm và là sync up đấy ở đây nó có hai cái cái chọn đó là bảo mật hai lớp đấy à, cái nút bên setup à, 23 để bảo mật hai lớp thì tùy anh em thích bảo mật thì bảo mật không thích vậy thôi nhưng mà thì à, sau khi mà anh em đã bấm vào cái chỗ xác thực email nó sẽ ra cái màn hình như thế này đấy thì đây chúng ta sẽ bấm nó có một cái chỗ này để giúp cho anh em có thể là à, có một cái link giới thiệu để anh em có thể là kiếm được tiền đấy anh em thấy cái chỗ mà Chris uh, à, Refano này đấy anh em bấm vào guest uh, status à, static nhé bấm vào đây đấy khi bấm vào đây anh em sẽ thấy này mọi người thấy không ở đây á khi mà anh em giới thiệu một người anh em sẽ được 7,5 đô đấy 7,5 đô thì nó tương đương với là hơn 150 ngàn rồi có 100, 160 à, trăm bảy đấy rất là ngon như vậy đó và hai người cũng được nhé người giới thiệu và người à, à được giới thiệu thì cũng rất là ngon như thế đấy đây là một cách để anh em thể là kiếm thêm à, mọi người thấy không giới thiệu con này kiếm được rất nhiều tiền nó nhiều tiền hơn tôi thấy là nhiều tiền hơn những ứng dụng khác rất là nhiều thì thời gian tới tôi sẽ cập nhật nhiều những dạng ứng dụng như vậy anh em để kiếm được tiền đó thì đây á, anh em bấm vào cái acti à, promo này bấm vào acti để nó acti cái à, cái link để anh em thể là giới thiệu cho mọi người đó ở đây anh em có thể đăng ký nhiều cái gmail đây rồi ra con net anh em có thể là đăng ký nhiều gmail anh em tự bấm vào nhau cũng được hoặc là mượn bạn bè người thân đó thì anh em cũng đã kiếm được rất là ngon rồi đúng không ạ đấy anh em bấm vào chữ active promo nhá đấy để active cái cái link nó lên đó như vậy thì à, khi anh em bấm active như vậy anh em à, phải chờ đấy chờ khoảng tầm là 24 đến 48 giờ nó sẽ có một cái à, cái link này sẽ active lên anh em sẽ có một đường link như vậy anh em bấm và gửi cho bạn bè của mình rồi anh em bấm vào chữ là go to account này bây giờ đến chưa hiện cái link nó lên đâu đấy được chưa đó thứ nhất là anh em đã acti nó rồi nhá đấy à, để acti á thành công á để vệ để acti cái cái đường link mà anh em tí nữa nó sẽ có đường link để anh em giới thiệu nó gửi vào mail anh em á thì bây giờ anh em phải bấm thêm là add channel này đấy tiếp tục sau khi mà anh em bấm chữ acti rồi bây giờ bấm chữ add channel đấy ở đây thì tôi khuyên là anh em à, website được nhưng mà anh em chắc không có website thì chúng ta bấm vào chỗ YouTube này thì nó sẽ tự động nó chọn là cái kênh YouTube cho mình chính là cái Gmail của mình mà đó thì anh em lên YouTube bấm vào đăng ký kênh nó đơn giản lắm đó bấm vào YouTube channel này được chưa rồi đấy ở đây tôi chọn là sử dụng một cái tài khoản khác này tài khoản mà tôi à, đang dùng này anh em bấm tiếp theo nhá đấy khi anh em để cái mật khẩu mình vào à, cái email vào đấy kiểm tra đúng email vào cái email mà anh em à, đăng ký cái tài à, cái cái uh, publisher này đấy, Braille thì uh, anh em nhập cái email đó vào bấm đây ở đây thì chúng ta nhập cái mật khẩu nha nhập cái mật khẩu của chúng ta rồi sau khi nhấm nhấm ờ, uh, nhập mật khẩu xong đúng không bây giờ anh em nhắm vào tiếp theo này đấy ở đây thì uh, có đi đấy ở đây thì uh, cái của tôi tôi đã xác minh hai lớp đó ở đây thì anh em có thể là chọn à, cái kênh nào cũng được nhé. đấy anh em chọn kênh nào cũng được được chưa à, ví dụ thế tôi chọn cái à, kênh này đi đấy rồi ở đây nhá anh em bấm vào cho phép cho phép nó muốn truy cập vào cái à, xem cái tài khoản YouTube nó nó quản trị cái tài khoản YouTube của mình. Cái này thì anh em bấm cho phép đây không sao đâu nhá. Đấy. được rồi anh em thấy không ở trên này uh, channel grid này uh, à, your verify uh, và nó đã nó đã verify trong vòng 20 24 đến 48 giờ rồi trong vòng là khoảng 2 ngày 1 đến 2 ngày đấy là anh em sẽ có cái link như vậy nhưng mà à, đây này nó xuất hiện cái link à, mọi người đâu nó xuất hiện cái link này kéo xuống này bấm à, anh em có thể remote nó ra cũng được xóa cũng được đấy đây nó sẽ ra cái link này cái link uh, à, verify link này nhưng mà chuẩn bị nó sẽ gửi ở trong cái mail của mình đấy cái mail mình nó có luôn tôi sẽ vào mail đi anh em sẽ có cái link link đó à, tôi quay lại mail đi thường uh, nó sẽ gửi cho bạn một cái link đây này đấy nó gửi cho anh em một cái cái link này thấy không và anh em copy cái này được chưa em copy cái đường link này và anh em gửi cho bạn bè họ à, chia sẻ cái link này chưa đấy anh em bấm xe này trên uh, à, YouTube, uh, à, Facebook hay đâu đó họ tải cái link này thì anh em à, sẽ được là 7,5 đô đó trong khi đó nhá cái này có bạn đầu tiên đó anh em à, cài đặt là anh em được 5 đô rồi anh em được 5 đô 30 ngày anh em nhận được và thứ hai á là khi anh em là nó có ba nguồn thu nhập là anh em có thể là xem các tin tức trên cái trình duyệt của mà Braille này là anh em có thể à, nó vẫn cho tiền và thứ hai thứ hai nữa là anh em có thể giới thiệu cái đường link này cho bạn bè mình họ tải thì họ cũng được mình cũng được đấy ok không ạ thì đó là anh em có thể là kiếm được à, à, một cái một cái cơ số tiền rồi được chưa đấy thì nếu mà có những cái à, à đến cái phần mà rút tiền đó tại vì video này nó nó hơi dài thì à, tôi sẽ làm một cái video là khi mà anh em kiếm được tiền đó thì cái cách mà anh em thể là rút tiền về chúng ta sẽ đăng ký thêm bước nữa anh em có thể là khi mà kiếm được tiền rồi tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà anh em có thể là à, rút tiền về thì anh em ủng hộ tôi cái là anh em bấm vào cái đường link tải cái ứng dụng này à, về tải ứng dụng cái đường link mà tôi để ở dưới cái phần bình luận đó và cái phần mà phần à, à, mô tả thì khi mà nó có thì tôi sẽ hướng dẫn anh em nhé à, tôi sẽ hướng dẫn em cách rút tiền về à, Việt Nam này tại, tại vì á, đây là một cái tài khoản mới tôi đăng ký nên tôi sẽ làm mới ngay từ đầu còn cái tài khoản cũ của tôi á là nó đã có tiền mà tôi đã à, cho anh em thấy rồi đó thì đó là tài khoản cũ còn bây giờ tôi đang làm một tài khoản mới luôn để cho cái tài khoản này bắt đầu nó có tiền thì tôi sẽ làm cho anh em xem Đấy, ngay từ đầu từ cái bước đăng ký như thế nào tại vì ở cái à, cái tài khoản cũ mà hôm nãy tôi cho anh em thấy á, cái số tiền mà tôi có đấy thì đó là tài khoản cũ đấy tại bây giờ là nó không cho thiết, thiết lập cái bước đó nữa phải làm tài khoản mới thì bây giờ để thiết lập tài khoản mới á, thì anh em à, bấm vào đường link đấy, cái đường link mà tôi để bên dưới là tải cái ứng dụng này thì anh em ủng hộ một cách như vậy để tôi có cái số tiền như vậy thì tôi sẽ làm một cái video à, hướng dẫn với cái tài khoản mới luôn để anh em có thể đăng ký và rút tiền về đúng không ạ ok thì anh em có thể là à, comment ủng hộ tôi nhé